Hôm nay công ty Sài Gòn Atex xin giới thiệu đến tất cả mọi người sản phẩm máy cắt tút dây điện với nhiều chức năng cắt tút dây điện khác nhau và dùng cho dây, tất cả dây điện thông thường. Máy được thiết kế hiện đại giúp cho việc gia công dây điện được nhanh chóng và tiện lợi hơn, thay thế cho nguồn nhân công mang lại năng suất cao, tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí sản xuất.